chào tất cả anh em nhé tôi uh, tiếp tục lại làm những cái video đấy, review cho anh em những cái uh, chấm cảm ứng tài xỉu đấy, thì uh, cái uh, bộ đồ chơi ngày hôm nay mà tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái uh, tài xỉu báo dung không tang nhé tài xỉu báo dung không tang không tang là như nào đấy thì uh, anh em cũng có nhiều anh em thắc mắc là khi mà anh em uh, có cái chức năng dung đấy, mà anh em lại chơi chơi mà lại hoàn toàn lại không tang đấy, thì cũng anh em thắc mắc thì tôi cũng chia sẻ luôn cho anh em và nói cho anh em biết đấy là vì sao nó không tang cái này thực ra là không phải là không có tang đấy, cái đồ chơi nào đồ chơi bịp nào có tang hết nhưng mà cái đồ chơi này nó là nó trốn tang kỹ nên là anh em có thể gọi nó là cái đồ không tang được nhá đấy thì cái à, trốn tang kỹ là như nào đấy thì đây chính là cái bộ hột tài xỉu đây, ờ, đây chính là cái bộ hột là tôi đã đưa cái chống cảm ứng này vào trong cái mặt lục nhá đấy thì khi mà em đi lắc ấy thì cái mặt lục nó ngửa lên ấy thì là cái máy bao dung này tôi đã làm ở trên cái nón này đấy. thì à, cái nón này à cái máy bao dung nó sẽ dung ở trên cái nón này và anh em đụng cái nón này anh em sẽ biết được là nó có mặt lục hay là không nhá đấy nó có mặt lục thì anh em đánh lục tài còn anh em nào vẫn chưa biết thì anh em có thể là liên hệ với tôi Ờ, qua cái ờ, số điện thoại trên màn hình đấy thì ờ, còn anh em nào vẫn chưa biết về cái đồ chơi này thì cái video này tôi sẽ review và tôi sẽ thử tăng tích hết và thử cái cách chơi của nó cho anh em để cho anh em thấy cái hiệu quả của nó khi anh em đi chơi tài xỉu nhá đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em thứ nhất là về tăng tích của cái cái bộ đồ chơi này Đấy, bộ này thì trước khi vào test cho anh em tang thì à, tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em về cái dòng sản phẩm à, chấm cảm ứng à, tài xỉu này Đấy, cái chấm cảm ứng tài xỉu này khi anh em có thể là chơi được cả bầu cua tài xỉu à, bông vụ Đấy, anh em chơi được tuốt Đấy, thì đây đây chính là cái cái cái mà chấm Đấy, đây chính là cái chấm báo dung mà tôi để luôn luôn để thừa ở cơ sở để cho anh em nào đến anh em có thể là test anh em thấy ưng ý thì anh em đặt hàng anh em à, làm vào trong cái nón hay làm vào trong cái bộ hột hay là anh em lấy chấm về anh em chơi nhé Đấy, đây sẽ à, test cho anh em rất là đơn giản thôi Đấy, cái máy báo dung này thì anh em bật lên này Đấy, cái máy báo dung này thì tôi đã làm ở trong cái nón nhá làm trong cái nón thì nó dung thì nó sẽ dung luôn ở trên cái nón đó đây anh em nhá rất nhỏ nhá đây chính là cái chấm để mà tôi đưa vào trong cái mặt lục hay là anh em đánh một cua anh em dán vào trong cái mặt của hột của cua ấy thì khi nó ngửa lên thì nó sẽ báo dung cho anh em biết nhá đấy thì nó rất đơn giản và hiệu quả đấy, an toàn đấy, không tang đấy. rất là khó nhận khó biết đấy thì cái bộ hột kia cái bộ hột báo dung kia chấm bằng chấm cảm ứng anh em đưa vào ấy, thì là bao cho anh em luôn cả trẻ hột là không có gì nhá đấy thì đây khi mà nó ngửa lên đấy nó sẽ không rung như này nhá khi mà nó bắt được cái chấm này thì là cái máy có rung nó sẽ rung đó đúng không đây ngửa lên không rung úp xuống đó đúng không đấy đó. đây là cái à, chấm mà tôi đã thử rất là lâu rồi nên là cái chấm nó không được khỏe anh em à, thông cảm nhé chấm nó cũng rất là đắt nên là vừa rồi nó còn cháy à, không có mà để mà chơi nữa đấy thì cái chấm này đợt này nó về về thì tôi sẽ tiếp tục review cho anh em những cái dòng sản phẩm này và những cái cách chơi cách đánh hiệu quả nhất khi em sử dụng cái bộ đồ chơi tài xỉu có dung không tang hay là cái chấm cảm ứng không tang này để anh em à, đi để bịp tài xỉu nó luôn luôn hiệu quả nhé đấy thì à, tôi vào tôi sẽ thử cho anh em cái tăng tích của cái cái, cái bộ hột này để tôi đã đưa chấm vào nhá nhất thử anh em nước muối này đó thử cho anh em nước muối nha ok đúng không rồi ok thử nước muối xong rồi rồi đây rồi đó thằng ấy bị corona rồi anh em ạ để tôi đảm bảo cho anh em luôn tất cả những cái tăng tích của cái bộ ờ, đồ chơi tài xỉu báo dung này Đấy. cái ờ, chấm ờ, cảm ứng báo dung cái chấm cảm ứng tài xỉu Đấy, thì anh em có thể anh em đánh cái bộ đồ chơi này bằng cái nón đánh nón báo dung tầm xa nhé anh em nhé Đấy, tầm xa khoảng tầm một mét rưỡi cho đến một mét bảy anh em cũng đánh được không thì thường thường anh em đánh khoảng tầm một tấc một mét thôi nhá tôi sẽ à, đưa cả ba ba ba cái hột này lên cho anh em này thấy này rất là trong cực kỳ trong luôn không có mà đó đúng không anh em ngửa mặt lục lên cho anh em này đó đúng không đó. rất đẹp Đó. ok giờ tôi sẽ cất cái máy này đi không là hai cái máy nó nó gần nhau nó sẽ bị nhiễm đấy thì ờ, anh em thông cảm nhé cái máy này tôi không để đây được đấy, tôi sẽ cất đi đấy, còn chấm thì có thể để đây thoải mái đấy thì bây giờ tôi vào tôi sẽ test cho anh em à đâu còn ờ, nam châm nữa mà thử nốt cho anh em cái nam châm bên hùng thì sao bên à đâu đây thử nốt cho anh em với nam châm cho nó hết tất luôn Đấy. anh em à, thử thoải mái tăng click của nó luôn nhá đó thì bây giờ tôi bảo tôi test cho anh em này test cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy hiệu quả của nó thì trước khi đánh thì tôi sẽ đội cái nón này lên đấy thì sẽ rung thì tôi sẽ biết được là trong cái nó à, trong cái nắp cái chén này nó là về tài hay về xỉu nhá đó ok giờ tôi sẽ test cho anh em máy không dung không dung thì anh em đánh xỉu cũng được hoặc là anh em à, không đánh Đấy, tùy anh em nhé đó bão hai chưa vào nó đã bão hai rồi tiếp tục không dung này anh em này mở cho anh em này chắc chắn rồi không có lục thì không có lục anh em đánh xỉu cũng được hoặc không đánh đó đúng không nhất nhất đó chén này rung này rung là có tài này anh em này Đấy, có lục có lục thì anh em đánh phải đánh lục tài là chắc chắn rồi nhá nếu mà không có về tài bị phản thì anh em vẫn còn giữ gỡ được lại cái mặt lục khi mà anh em đánh, đặt cửa nữa Đấy, thì anh em chỉ có cửa hòa và cửa thắng chứ không có cửa thua nhá khi mà anh em sử dụng cái bộ đồ chơi này mở cho anh em này tài lục tài đấy lục tài đúng không anh em tiếp tục này đó vẫn lục tài nha anh em nhá vẫn đánh lục tài này mở cho anh em này đấy anh em hai lục nhá hai lục lục lục lục tam chén này vẫn có lục này anh em này đấy chén này vẫn có lục mở cho anh em tài tiếp tiếp tục tài đó đúng không tiếp tục cho anh em chén cuối cùng này rồi chén cuối không dung mở cho anh em này xíu đó xỉu đúng không anh em nhưng mà bộ, bộ hột thì báo cho anh em thì cực kỳ chuẩn rồi đấy anh em thấy rồi anh em đã biết rồi cái bộ hột này khi mà anh em lắc thì à, có mặt lục nó ngửa lên thì là nó sẽ báo cho anh em biết được là ở trong này nó sẽ là có lục lục thì anh em đánh lục tài đấy thì cái à, nói chung là cái nón tài xỉu báo dung này cái nón tài xỉu báo dung thì nó có thể là giúp cho anh em em anh anh em đứng anh em đánh cũng được đấy là cái nón báo dung tầm xa đấy thì à, cái nón này ngày hôm nay nó chỉ báo dung cho anh em tầm một tấc thôi đấy 80 cho đến một tấc đấy thì video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nào mà muốn sở hữu hay là muốn tư vấn về cái đồ chơi hay là muốn tư vấn về cái chấm cảm ứng báo dung không tang này thì anh em à, đến cơ sở hoặc là anh em gọi điện alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em hiểu rõ hơn về những cái đồ chơi à, tài xỉu cảm ứng này nhá Đấy, thì video này làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em anh em nhớ đăng ký kênh và chia sẻ ủng hộ những cái ờ, video sắp tới của tôi nhé chào tạm biệt tất cả anh em